À, đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay ngày 10 tháng 1 ngày 10 tháng 11 à, năm 2022 thì mình mới về đọc tin tức ở trên à, Facebook à, vào giờ nghỉ trưa thì trên báo Thanh Niên đã có đăng là à, tiếp tục tạm giam à, bà Nguyễn Phương Hằng thì mình cũng có đọc vô mấy cái đường link thì chỉ nói chung chung thôi chứ mình chưa thấy nói rõ cụ thể là cái nguyên nhân để tiếp tục tạm giam thì nguyên nhân là gì thì trong cái đợt tạm giam tiếp theo này là là gì thì hầu như chưa thấy ờ, được đề cập ở trong ờ, ờ, cái bài báo <clears throat> thì ngày 3 tháng 11 thì mình thấy là đã có cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra và chuyển chuyển hồ sơ đi mà đi xét xử rồi thì mình muốn là chân trông chờ vào cái phiên xét xử nhưng mà hôm nay thì mình thấy lại tiếp tục bị tạm giam thì khi mà công an kết thúc điều tra các bạn có nghĩa là đã hoàn tất hết tất cả mọi thứ rồi thì người ta mới kết thúc điều tra người ta mới chuyển hồ sơ để đi xét xử chứ không ai mà điều tra một nửa rồi để mà chờ bệnh viện kiểm soát nói một nửa rồi để đi tiếp tục điều tra à, thì điều tra trước đây là cũng điều tra kết thúc điều tra cũng hai ba lần rồi thì à, lần đầu tiên à, mấy lần tạm giam kia thì nó biết là à, chi chi chi xét độc phạm à, và, à, và à, nhập vụ án ở Bình Dương nó thì à, theo như mình nghĩ các bạn khi mà người ta công an điều tra khi mà công an mà họ bước vào điều tra cái vụ án này thì ngay từ cái lần đầu tiên mà bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng á, ngay từ lần đầu tiên trong tháng 3 đó bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng là người ta đã điều tra hết đó các bạn chứ không ai mà đi hỏi cung có một một nửa có hai ba cái cái mấy tháng sau phải đi hỏi cung hai ba cái hết các bạn người ta làm một lần nhanh gọn lẹ để mà người ta đi làm cái chuyện vụ án khác nữa các bạn chứ không ai mà tập một chung một cái vụ án này chỉ có với ba nội dung thôi các bạn ba nội dung thôi là gì là xúc phạm danh dự người khác ở trên mạng lợi dụng quyền tự do dân chủ gì đó theo điều 331 đó và thứ hai đó là chi xét mấy cái đồng phạm hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng là à, đăng tin hay là cung cấp thông tin gì đó và thứ ba là xét à, nhập vụ án à, cũng là cái cũng là cái nội dung đó mà để mà nhập từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh là do có những người người ta kiện ở Bình Bình Dương và có những người người ta kiện ở thành phố thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có ba cái nội dung đó thôi các bạn mà xào nấu không gài là hơn 7 tháng rồi giờ, giờ tiếp tục tạm giam mà mình cũng không thấy được cái thông tin là tạm giam thêm bao nhiêu lâu và nguyên nhân tạm giam tiếp theo là gì à, thì mình cũng uh, chưa thấy uhm, như thế nào à, thì uh, mình thấy mất quá nhiều thời gian cho mấy cái mấy vụ án này nhưng mà mình vẫn chờ nha các bạn mình vẫn chờ tới ngày xét xử bởi vì cái vụ án này rất quan trọng cái vụ án này mà nó ảnh hưởng ờ, tới các cái, cái cái thế hệ sau nữa các cái đời sau uh, việc mà phát ngôn trên mạng hay nói này nói kia trên mạng đó. chứ không phải đơn giản là nó chỉ dừng lại cái vụ án này ai ngồi tù hay là ai không ừ, nghe các bạn tại vì các bạn lên mạng lên tiktok rồi các bạn chắc chắn các bạn sẽ thấy là có những cái người ta hay đấu khẩu chiến với nhau đó gọi là khẩu chiến với nhau khẩu chiến với nhau đó. thì đương nhiên là một cái video gì cũng có nhiều người đã vô người ta nói này nói kia hoặc là người ta thích mình người ta nói à, người ta thích mình hoặc là người ta không thích mình nói này nói kia thì có những cái người làm tiktoker á người ta lấy cái bình luận đó người ta trả lời người ta khẩu chiến lại các bạn khẩu chiến lại đó. giống như mình mà nếu mà mình làm khẩu chiến gì giống, giống kiểu đó ngày nào mình cũng làm vô, ờ, lên lên mạng hết các bạn ngày nào cũng có để mà lên mạng hết nhưng mà do là mình ẩn hết những cái bình luận đó tại sao mình không muốn nhìn thấy những cái bình luận đó mình biết nhưng mà mình cũng không có phản hồi lại những cái bình luận đó tại vì cũng chẳng quan tâm chẳng quan trọng gì đó cho nên là mình ít có lên video lắm tại vì mình lo làm mấy chuyện khác còn những cái người đó họ ghen ăn tức ở toàn những dân bá dơ tàu lao ông binh gì không à chứ không có một cái dân mà gọi là dưới đáy xã hội và không có một cái kiến thức gì trong xã hội hết cứ vô nó này nó kia um bà lặng hết à, rồi tùm lum hết cho nên là cũng chẳng mình không làm chứ còn nếu mà mình làm á mà là làm nhiều video luôn đó và khẩu chiến là um bà sùm luôn đó, nếu mà nếu mà nếu mà gặp người đóng tính á gặp người mà người ta đóng tính người ta uh, ấy là người ta nói là à tại vì sao vậy ví dụ như các video khác các bạn có thể thấy ừ ví dụ như cái thằng kia ví dụ nói thằng nọ thằng nọ uh, gì đó hồi cái đầu là nói qua nói lại hồi là khẩu chiến nha không thích Ừ, thì nếu mà cái vụ án này ngoài xét xử mà à, nó như thế nào tại vì cái này nó cũng mới quá các bạn mới à, thì xã hội cần tiến bộ mà đôi khi luật pháp còn theo không kịp nữa luật pháp còn ra không kịp để mà <laughs> mà mà theo cái sự tiến bộ của xã hội nữa. cho nên là để xem tại vì nếu mà nó xét xử mà ok như những video trước mình nói thì những cái người ta sẽ thông qua những cái này để người ta làm những cái chuyện khác nữa đó có thể là người ta kiện bằng lời nói hoặc có thể người ta giống như mình nói là người ta mượn tiền xong người ta không trả tiền cho chúng ta rồi sau đó chúng ta chữ qua chữ lợi rồi người ta sẽ kiện chúng ta là chúng ta tiêu luôn vừa mất tiền mà vừa mất ấy hết mất hết tất cả nếu mà cái lực này thông qua mà thì nói chung là mình cũng chưa xác định được cái gì nhưng mà nếu mà cái tòa án mà họ xử công tâm công bằng công lý hợp tình hợp lý làm cho người ta phục thì người ta sẽ phục thôi các bạn người ta sẽ chấp nhận thôi chứ không phải là không chấp nhận không phải là một không phải là người ta fan cuồng để mà người ta không có bỏ qua cái lẽ phải để mà người ta ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đó đúng không các bạn người ta đi tôn trọng cái lẽ phải công lý công bằng nhưng mà phải làm đúng công lý công bằng chứ công tâm chứ không phải là làm tào lao được đó thì nếu mà xét xử mà đúng tình đúng nghĩa đúng hợp lý thì người dân những cái người mà ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng người ta vẫn phục nha các bạn người ta phục chứ không có gì mà phải lo lắng hết không có gì mà phải à, ấy hết còn việc mà điều tra lâu thì thì à, mình cũng không hiểu tại vì nội dung chỉ có ba vấn đề xào đi xào lại rồi bây giờ tới cái xào lần tới tới cái lần này thì không biết là nguyên nhân gì và cũng không biết là bao lâu à, không báo thường thường là mấy đợt trước thì mình đọc báo mình thấy ừ giờ gia hạn phim 2 tháng hay gia hạn phim mấy một tháng mấy ngày gì đó à, nguyên nhân gì thì nhưng mà đợt này thì mình không thấy này mình không thấy những cái nội dung đó thì càng để lâu là mình càng chờ mình chờ bây giờ tạm giam hai ba năm giờ mình cũng chờ hai ba năm mình phải theo cái vụ án này tới mi mà nó xét xử luôn chứ đừng đừng bao giờ mà nghĩ là ừ tạm giam lâu để cho người ta quên người ta không bao giờ quên càng lâu người ta càng nhớ và người ta càng theo đó cho nên là người ta không có quên đó đừng chứ không phải là ừ bây giờ giam cho chìm xuống chìm xuống luôn có nghĩa là chìm cho mất luôn người ta sẽ lúc đó người ta tập trung vào Ukraine hay tập trung hết xăng hay là tập trung vào những cái chuyện khác không người ta không bao giờ người ta à, nếu mà anh xét xử liền rồi á, thì xong kết thúc rồi lúc đó người ta sẽ nhanh chóng mau quên còn bây giờ anh không có xét xử liền là người ta sẽ càng theo càng lâu thì anh cứ làm thôi mình mình tội cho mấy anh công an thôi anh phải phải kết thúc điều tra rồi ảnh lại tiếp tục lật lên điều tra lại từ đầu rồi lại kết thúc điều tra chứ bây giờ mà 7 tháng trời ví dụ như bây giờ công an điều tra mình nói nghe công an mà điều tra mà đi gặp cái người bị can đó ví dụ như gặp bà Nguyễn Văn Hằng á 7 tháng trời gặp hỏi cũng có nhiêu đó rồi bà cũng trả lời có nhiêu đó <laughs> các bạn đó, thì nó đó, hỏi có nhiêu đó các bạn cũng trả lời nhiêu đó rồi cứ làm tới làm lui hoài chứ đâu có phải ờ, có cái gì mới để mà phải mà ờ, mất thời gian nhiều đâu đó. trừ khi những cái vụ án lớn á mà các bạn bắt được con tép á bạn bắt được thằng lính rồi các bạn điều tra nó để bắt được thằng cấp trên của nó rồi bắt được thằng cấp trên rồi bắt cái thằng chùm đó, thì các bạn phải mất nhiều thời gian để điều tra hỏi cung hoặc là đập nó để cho nó khai ra cái thằng ở trên rồi thằng trên khai ra thằng ở trên để bắt tới cái thằng chùm để cho là kết thúc chuyên án giống như năm cam vậy đó các bạn giống như năm cam vậy đó. nhưng mà cái vụ án này là bắt luôn chùm rồi bắt luôn bà Nguyễn Hằng là bắt là chùm rồi còn gì nữa mà còn cái gì nữa để mà nói chuyện nữa các bạn đó đúng không các bạn ví dụ như một vụ án mà lâu ờ, vụ án phức tạp á lâu phức tạp mà chỉ bắt được cái thằng lính thôi cho nên thì phải điều tra môi móc thông tin kiếm tìm ra để mà tìm ra được cái thằng chùm đó thì nó hơi lâu còn bây giờ có thể là không tìm được thằng chùm luôn à, thì nó phải kéo dài nhiều năm tháng gì đó chuyên đề chuyên án nó cao lên như vậy còn cái vụ án này nó gõ như ba ngày luôn video sờ sờ đó luôn và cái thằng chùm cái người chùm đã bị bắt và những cái người mà hợp giúp sức cũng còn vẫn còn nằm đó không có chạy đi đâu và cũng có hình ảnh video đó cũng y xì luôn đó cần thì mời người ta về hỏi cung hỏi hang gì đó muốn làm gì đó làm rất dễ người ta không có chạy không có ai không ai bỏ chạy hết trong cái vụ án này không ai mà đi phức ra nước ngoài rồi bây giờ ví dụ như thức sức đi nước ngoài rồi đi ra nước ngoài tìm kiếm này nọ kia hiểu lâu thì ok còn như cái vụ án này thì nhưng mà mình vẫn phải chờ mình không phải chờ mình hứa với các bạn mình phải chờ đi xem xét xử như thế nào còn ờ, mình cũng có theo dõi theo những nếu mình có thêm những cái tin tức gì mình sẽ làm video để chia sẻ với các bạn cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn